chào tất cả các bạn Tôi tên là Kazu của nhóm Double Wish Và hôm nay có một người đặc biệt cũng tham gia chương trình này nữa Xin chào mọi người, mình tên là My Em là bao nhiêu tuổi? Ờ, em 21 tuổi 21 tuổi Anh Nè. cũng... <laughs> Anh cũng 21 tuổi Biết không? Không à, Em là... Ờ, em là sinh viên Sinh viên Là chém mùng Logistic. là ngoài tương ngoài tương xem xem à, chấm đề cục ở đâu tài chính marketing hôm nay chúng tôi đến quán này là cái gì quán dạ. phó lão dì kim dì kim dì kim là tên là tên tên nói của ai tên của chủ quán à. tại sao biết à, tại vì chị cái này à gì à, gì là gì à? là gì em muốn muốn à, em ba lão bánh ba lão bánh ba lão là cái gì ba lão là lòng lòng của con bò con bò ok là dạ. em là ba lão bánh mì ừ bé là phải giống như đại chanh vậy đó nhưng mà nó, nó rất là chua à chả phải là mì kho. ok sao có nó bánh mì ha cái gì các em gọi là hòa lóc bánh mì nè thay đổi ăn cũng bánh mì tới tới tới tới rồi em biết chứ chỉ à, tôi chỉ anh nha anh đầu tiên là anh sẽ xé bánh mì ra ok nha và sau đó ừ. à, à, mình sẽ chấm với nước nước mắm đây là nước mắm ừ. mình sẽ chấm với nước này oh. tìm mật mật mật nhưng mà không phải không phải à. bơi mật ừ. là bị cố cố dừa dừa có lẽ vậy tùy tùy vào quán nữa ờ à, sau đó anh có thể à, tùy theo khẩu vị nếu mà anh cảm nhận là anh không thích ờ, nước mẹ thì à, thêm nước chấm vào à, okay, hiểu rồi No. Get up. Get up. Nhiều người, nhiều, người nước ngoài thì rất rất là sợ cái món này yeah. Và anh lại dám ăn ờ. <laughs> Không sợ Tại vì bến Nhật cũng có cái này Ồ, ờ. ờ. một chữ ừ cái này là vì một sư nikomi không phải có mi sô tức là cái cái này là có nước dừa ờ. hơi hơi hơi hơi béo béo ừ. béo <laughs> ông để cắn được được được, được. nhưng thích không thể thích được nhưng không thể nhai có thể nhai được nhưng rất là khó cắn khó khăn được nhưng khó khăn hiểu không hiểu dạ, là điều em hiểu được nếu mà mọi người không hiểu được cứ tìm em cái này nè là cái gì cái gì nhưng mà gì cô chú ơi cái này là cái gì chú gan gan gan bò gan là biết em gan a n gan gan gan à ờ, nè देखो लेबा tại sao em tham gia chương trình này à, tại vì em rất cảm thấy rất thú vị với hai anh em thích món này hay hoặc là hay ăn cả hai cả hai cả hai hả cả ba chứ Ui, không sao. Ờ, lúc trước thì em cũng đã từng gặp hai anh ở công viên rồi. Dạ, dạ, dạ. dạ bất ngờ gặp nhau nè. Ừ. Là quê em nào rồi? Quê em ở Tiền Giang. Dạ. Bộ Tiền Giang. Tiền Giang, Tiền Giang. Tiền Giang. Tiền Giang. Miền Tây á. Miền Tây. Là đặc sản là cái gì? Hủ tiếu. Hủ tiếu. À, hủ tiếu này. Hủ tiếu hả? Sa đếch à? Gan sa đếch à? em không biết sao đẹp ôi cà dừa lộn dạ. em muốn ăn được không chưa chưa chưa chưa no chưa, chưa no hả bệt ừ. <laughs> ừ. gọi gọi gọi gọi gọi cho em món này nha súp thập cẩm súp thập cẩm Khóc server Khóc server Em đã sức thấp lắm mời, anh cũng ăn anh cũng ăn được không à cảm ơn không phải sức bây giờ là tại vì à ý kiến ý kiến của anh là sức là nước à. nhưng ừ, cái này là cái nói gì nhưng không đây, phải nhưng mà người ta thường gọi đây là sức ừ. còn cái này không phải là sức mà là nước ờ à. ý đau đau không đau đau đau đau não não ế ế anh đi ngon ế kid. À, xin lỗi em hết luôn. <laughs> không sao. Không sao hả? Tại sao? Ờ. Rất ngon. Đáng sợ, sợ. Em không thích. Không thích. Ừ. gì? Là cái gì? Cái gì? Tiếp. mà mà chảy màu xanh màu màu tím mà màu tím mất gì đấy Quên làm không ngon rồi <laughs> Em thích không 예. Đem đĩa Xím Cái này là ừ. Bắp xào Bắp xào vâng Kim kim chi chăng ngon cái này cái gì cơm, cơm, cơm, cơm, cơm tôm tôm tôm tôm, tôm. tôm. tôm. tôm. tôm. tôm. tôm. tôm nè ngon nè Ừ. tức là cái này là phòng gói BI là BI bộ tầm ta Anh mỗi ngày uống mỗi ngày. Dạ, ờ. Dạ cái anh, anh là đàn ông người lớn rồi. Ừ, người lớn rồi mới 21 tuổi mà. trang không ăn nữa em chưa không nói rồi bạn còn có anh đang hết đi ui ốm lắm nhưng em có sữa nó nhưng em em no em no rồi nhưng lúc trước nói là chưa no em em no em rồi em nhõng nhẹ với anh đó chương này nó tham tham gia chương trình double win nha là cảm thấy thế nào à, em cảm thấy rất là thú vị và rất là hào hứng và em cũng tham gia những chương trình cây tim của hai ngày và chưa nữa hả và chưa nó à dạ và chưa chưa no <laughs> em cảm thấy rất đói và em muốn ăn ăn ăn không sao nè còn có muốn. Không, nhưng mà bây giờ em ngon rồi <laughs> yeah. Mọi người ơi, nếu thích video này thì hãy share và subscribe nhé Bye bye bye Con hiểu nha